Giá của sản phẩm em đang mặc là 99 000 Em xin nhắc lại giá các chị không nghe nhầm nha 99 000 một bộ Khi mua 3 bộ trở lên thì sẽ được miễn phí ship tận nơi chị nha trước khi nhận hàng thì các chị được xem hàng trước khi thanh toán đúng như mẫu của các chị đặt like trong livestream của bên em đang like thì các chị nhận size trả về không tốn phí nha các chị nha đó và quần bên em thiết kế dạng thun trước bản dẹp thun sau là thun chung như thế này nha các chị nha cho nên là các chị yên tâm về chất lượng của sản phẩm like sao thì bán vậy ha các chị ha và giá là 99 và size dao động từ 40 cho đến 85 kg một vừa và những chị trong khoảng đó thì các chị đặt hàng chốt đơn nhanh chóng bằng cú pháp màu cộng số điện thoại nha các chị nha cứ màu số điện thoại thì bên em sẽ có đơn nhanh chóng cho mình em chốt đơn dưới bài viết dùm em đó là màu cộng số điện thoại và size từ 40 đến 85 có đủ 6 màu cho các chị em tha hồ lựa chọn luôn màu xanh màu ngói màu cà phê màu hồng màu đen và màu đỏ nha các chị nha màu đỏ y chang trong livestream like như thế nào bên em sẽ bán như thế đó ha đó và mẫu áo thì phối caro cổ vest cực kỳ công phu và rất là đẹp luôn nha các chị sang rất là sang luôn phía eo có đính kem sa cho các chị luôn và túi cực kỳ sau các chị có thể bỏ điện thoại tùy ý luôn này cái điện thoại rất là dài chà bá lửa luôn và các chị bỏ điện thoại trong túi này vô tư luôn nè em đứng em bỏ trong túi cho các chị xem luôn nè đó khác hoàn toàn với lại những cái mẫu trong thị trường khác nha các chị nha cho nên là khi mua các chị xem nhìn vào chất lượng của sản phẩm của bên em và bên em bán với giá là 99 000 rất là rẻ luôn rồi cái này là quần dài và vải co giãn 4 chiều cân đối không bị xù lông nha các chị nha phối caro cực kỳ sang và mềm mịn và túi rất là sao cho các chị em mình luôn size từ 40 cho đến 85 kg mặt vừa nha các chị nha và bên em livestream sau thì bên em sẽ bán hàng như vậy cho nên trước khi thanh toán tiền các chị mở ra xem ừ đúng như mẫu livestream thì các chị nhận size thì các chị trả về không tốn phí thôi ha đó đó là nguyên tắc bán hàng và mua hàng rồi các chị ơi cho nên là mình khi mà nay mình mua hàng mình yên tâm đi mua hàng mở ra xem đúng thì lấy thôi ha đó là đó là đương nhiên rồi ha rồi, bây giờ bên em sẽ nhắc lại cái bảng màu để các chị em lựa chọn và đặt hàng dưới bình luận dùm em màu cộng số điện thoại để nhân viên cập nhật vào hệ thống và chốt đơn nhanh chóng cho mình nha các chị nha. Đó là màu xanh này, màu bò trái này bò hoặc là cam ngói cũng được, màu cà phê, màu hồng, màu đen và màu đỏ tươi nha các chị nha. Và like như thế nào thì bên em sẽ bán hàng như thế đó cho nên là các chị em yên tâm đặt hàng nha các chị nha. Rồi chỉ 99 000 một bộ thôi ạ. À. Và mua 3 bộ sẽ được miễn phí ship tận nơi cho các chị em luôn. Em ơi màu cà phê rất là đẹp, rất là sang luôn các chị ơi Mình lấy 6 bộ 6 màu đi em thấy màu nào cũng đẹp hết Rồi mẫu này mẫu cà phê, màu cà phê rất là đẹp luôn ạ à. Trời ơi size dao động từ 40 cho đến 85 kg mọc vừa nha các chị Em đứng gần để các chị xem cái vải của bên em này Rất là mềm mịn đúng không ạ Rồi coi giãn 4 chiều cân đối không xù lông nha các chị nha Giặt máy giặt cũng vô tư luôn nha các chị nha Và mẫu và mẫu này thì có size từ 40 cho đến 55 nha các chị nha và đặt hàng để dưới bài viết dùm em là màu cộng số điện thoại cứ màu cộng số điện thoại là bên em sẽ có đơn cho mình nha các chị nhé rất là đẹp luôn ạ à. màu này là màu cà phê ạ à màu hồng dâu nha các chị em nha 99 ngàn một bộ đặt hàng để lại dưới bình luận màu cộng số điện thoại bên em chốt đơn nhanh chóng cho mình nha ba bộ trở lên sẽ được miễn phí ship tận nơi cho các chị nha rồi tông màu này gồm có 6 màu bản màu này có 6 màu tất cả gồm có size từ 40 cho đến 85 kg mặt người nha các chị nhé túi hai bên hai túi và có chiều sâu rất là sâu các chị có thể bỏ điện thoại túi ví bóp đều ok hết cho các chị em luôn nha màu xanh râu má nha các chị nha đặt hàng cứ để lại là màu xanh cộng số điện thoại chiều cao cân nặng là bên em sẽ có đơn nhanh chóng cho các chị luôn màu này mặc siêu siêu trắng da luôn các chị em ơi mặc rất là trắng la trắng da luôn nha quần như thế này nha các chị và bên em sẽ cho các chị xem quần bên em may như thế này nè đó phía sau là như thế này các chị phía sau là như thế này ha đây mặt phía sau lưng thun như thế này và phía trước như thế này này các chị em mặc vô cùng thoải mái luôn mà lên form cực kỳ sang và, và đẹp rất là đẹp nha các chị nha và cỡ nào các chị em cũng mặc cũng thoải mái hết trơn á cho nên là khác với lại bản thun bản dẹp trước kia ha và phía trước này có chích eo nè có chích như thế này nè rất là đẹp luôn kiểu dạng giống như quần tây vậy các chị ơi rất là sang lắm rồi size từ 40 cho đến 85 kg mặt vừa nha các chị em và đặt hàng để lại dưới bình luận dùm em đó là màu cộng số điện thoại nha các chị màu xanh rau má cực kỳ trắng da và rất là đẹp luôn ạ à. sang lắm đứng gần cho các chị em xem luôn nè đẹp ha Ôi màu này đẹp nhất nắp luôn các chị em ơi Giá chỉ 99 ngàn bên ngoài thị trường bán hai trăm mấy ngàn đó các chị ơi đó bên em mua ba bồ sẽ được miễn phí ship nha chị kim nga ơi vải là thun co giãn bóng chiều con đối nha không bao giờ bị xù lông các chị ngồi lên ngồi xuống đứng lên đứng lên ngồi xuống rất là tiện lợi và thoải mái vô cùng nha các chị nha bản màu này có 6 màu tất cả và size dao động từ 40 cho đến 85 kg mặt vừa nha các chị nha phía eo này có đính kim sa cho các chị luôn và phía trước này cái cổ này bên em sẽ may dạng vét và bên em sẽ thắt đính luôn ngay chỗ cho các chị em luôn mình không có bị hở ngực nha các chị nha đó phối caro cực đẹp luôn này các chị ơi rất là xinh luôn màu này là màu cam ngói nha các chị nha mình đặt hàng để lại dưới bình luận dùm em màu cộng số điện thoại cứ màu cộng số điện thoại là bên em sẽ có đơn nhanh chấm cho mình và bên em sẽ lái sau thì bên bên em sẽ bán hàng như thế đó cho các chị em luôn ha nhận hàng mà không đúng như em livestream á các chị trả về và không tốn phí đồng nào nha các chị nhé đây ừ. nè